Ok, xin chào tất cả bạn, tôi là Lê Thanh Hải và ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ cho các bạn những cái chiến lược marketing trong cái giai đoạn khai trương spa của bạn một cách bài bản và chuyên nghiệp. Thì cái giai đoạn khai trương là cái giai đoạn rất là quan trọng. Cho nên là chúng ta cần phải có những cái chiến lược marketing làm sao để thu hút được những khách hàng họ đến trong cái giai đoạn đầu này. Đấy chúng ta sẽ có chương trình khuyến mãi gì, chúng ta cần phải chuẩn bị những cái điều gì để thu hút được nhiều người đến vào ngày khai trương hay là sau ngày khai trương rất nhiều người đến spa của chúng ta thì chúng ta cần phải có những chiến lược marketing gì thì ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bạn những cái việc cần phải làm để làm marketing trong dịp khai trương spa cái việc đầu tiên cần phải làm đó chính là tạo ra một dịch vụ free nhân dịp khai trương khi mà chúng ta tạo ra một dịch free dịch vụ này các bạn có thể là soi da free hay là giống như là massage cơ mặt free sông hơi free ngâm chân thảo dược free tức là các bạn tìm những cái dịch vụ gì mà nhu cầu cao nhưng mà uh, nhiều người sử dụng này nhiều người quan tâm nhiều người muốn nhưng nó cũng không quá là tốn nhiều chi phí và công sức của bạn khi mà nói đến free dịch vụ các bạn lại cảm thấy tiếc các bạn lại cảm thấy là à, mình bị lỗ nhưng không các bạn hãy nghĩ đơn giản như này khi mà họ đến sử dụng dịch vụ free đó thì các bạn đã cho họ một cái giá trị thì theo cái tâm lý cho nhận thì họ cũng sẽ phải đáp lại bạn một cái điều gì đó họ cũng muốn sẽ lại cho lại bạn một cái điều gì đó cho nên là khi mà bạn cho một cái dịch vụ free như thế thì họ sẽ nghĩ xem là mình sẽ phải mua một cái dịch vụ gì tại spa của bạn để trả ơn cho bạn ngoài ra khi mà uh, khách họ đến sử dụng cái dịch vụ đó một cách free thì các bạn trong quá trình làm đấy trong quá trình làm cái dịch vụ đó với khách thì các bạn sẽ nói chuyện các bạn tâm sự các bạn trao đổi để thấu hiểu được các vấn đề của họ để trình bày về những cái dịch vụ mà mình dịch vụ tiếp theo cao cấp hơn giá 199, 299 hay là những cái dịch vụ giá cao hơn phù hợp với khách hàng thì mình sẽ tư vấn cho họ. Đấy, thì đây là cái cách tốt nhất để mà thu hút được đông người đến và và lại có cơ hội để mà bạn tư vấn. Chứ nếu không bạn bán thẳng trực tiếp cũng được thôi nhưng cái tỷ lệ đến sẽ ít hơn rất nhiều bởi vì ai cũng thích được tặng quà ai cũng thích được free một cái điều gì đó thì các bạn sẽ phải ngồi lại xem là mình có thể tạo ra một cái dịch vụ gì đó free được thì sau khi tạo ra một cái dịch vụ đó rồi thì bạn sẽ cần phải làm công việc là thiết kế standy để ở trước cửa của spa của bạn để những người đi qua đi lại spa của bạn họ nhìn thấy và họ đến ngoài ra thì bạn có thể chụp ảnh lại cái cái hình Standy cũng như là không gian tại spa của bạn để có thể đăng lên trên ờ, Facebook cá nhân của bạn để thu hút mọi người đến cái dịch sử dụng dịch vụ của bạn cái dịch vụ free này nhân dịp khai trương cái dịch vụ này thì bạn hoàn toàn có thể đặt giá là um, 99k 199k hay 299k và nhưng nhân dịp khai trương thì tôi mới free nó hết dịp khai trương thì tôi chắc chắn sẽ thu phí nó thì thì sẽ rất nhiều người họ thấy rằng à mình phải đến cái giai đoạn khai trương này để mình được sử dụng dịch vụ này tiếp theo công việc thứ hai đó chính là bạn phải thiết kế những cái vé tặng dịch vụ đó và đến các địa điểm xung quanh à, mà có khách hàng tiềm năng tại à, khu vực spa của bạn để bạn có thể phát tặng cho họ những cái à, vé tặng dịch vụ đó bởi vì là khi mà họ cầm trên tay một cái tấm vé đó họ sẽ cảm thấy rất là được trân trọng và họ đến một cách rất là tự tin ừ, họ bảo đây tôi được nhận vé tặng dùng miễn phí và tôi đến đấy ngoài ra thì à, chúng ta có thể chạy quảng cáo Facebook ghim bàn kính 3 đến 5 km để quảng cáo cái dịch vụ free này để kéo người đến spa của chúng ta trong cái giai đoạn khai trương chắc chắn rằng là chỉ cần bạn có một cái dịch vụ free tốt nhu cầu cao chạy quảng cáo và áp dụng các chiến lược như là thiết kế standee để trước cửa đăng bài lên Facebook hình ảnh đó à, thiết kế các vé tặng đến các khu vực xung quanh để tặng khách hàng tiềm năng tại khu vực xung quanh spa của bạn rồi chạy quảng cáo nữa thì rất là đông người sẽ đến ờ, thứ tư để chúng ta marketing cái dịch vụ này đó chính là chúng ta sẽ tạo ra một cái mini game ở trên trang cá nhân hoặc là fanpage của bạn và một tăng ba người bạn để được nhận cái dịch vụ free này tức là họ muốn được nhận thì họ phải comment là tôi muốn nhận và tăng ba người bạn vào thì sẽ người lối người đây gọi là viral marketing tức là viral là là lan tỏa là người này lại giới thiệu người kia người này lại comment tăng người kia đó là cái việc đầu tiên đó là tạo ra một cái dịch vụ free nhân dịp khai trương đó tiếp theo tiếp theo đó chính là chúng ta sẽ giảm giá từ 30 đến 50 phần trăm các dịch vụ và thiết kế một cái băng rôn quảng cáo treo lên trước cửa nhân dịp khai trương thì nhân dịp khai trương bởi vì là uh, chúng ta làm nghề dịch vụ cho nên là cái chất lượng sản phẩm của chúng ta rất là quan trọng cái giai đoạn khai bởi vì là khi chúng ta mới mở ấy chưa nhiều người biết đến chúng ta chưa nhiều người dùng thành công sản phẩm dịch vụ của chúng ta lên là sẽ rất là người ít rất là ít người dám đến để trải nghiệm sử dụng dịch vụ cho nên chúng ta giảm giá như này cũng sẽ là một cái để thúc đẩy người ta đến sử dụng dịch vụ trong cái dịp khai trương và cái việc giảm giá này chỉ chỉ kéo dài trong khoảng 1 đến 2 tuần ừ, mà chúng ta ra khai trương nó cho nên là nó sẽ kích thích mọi người đến để sử dụng dịch vụ của chúng ta trong cái giai đoạn khai trương này để nhận được cái giá ưu đãi là giảm giá 50 30 đến 50 phần trăm giá dịch vụ đó và chúng ta thiết kế băng rôn chương trình giảm giá này và chúng ta treo lên ở trước cửa spa của chúng ta sẽ thu hút những người đi qua đi lại và các bạn có thể chụp ảnh lại À, cái hình ảnh này để mà các bạn đăng lên Facebook cá nhân của các bạn thu hút được những người bạn bè Facebook cá nhân của bạn đến đó ngoài ra có thể chạy quảng cáo tiếp cái dịch vụ này tiếp theo đó là à, chúng ta sẽ tạo ra những cái món quà giá trị nhỏ cho những khách hàng đến spa của chúng ta trải nghiệm sử dụng các dịch vụ thì các món quà này nó sẽ giúp cho việc đó là khách hàng sẽ làm marketing cho chúng ta các bạn có thể nhìn thấy hai cái sản phẩm mà tôi gợi ý các bạn làm đó chính là một là mũ bảo hiểm đối với những khách hàng nào mà mà họ dùng những cái dịch vụ cao tiền ấy à, thì chúng ta sẽ tặng cho họ một cái mũ bảo hiểm à, trị giá là 60k trên một mũ và có à, in logo của chúng ta in các dịch vụ của chúng ta số điện thoại của chúng ta địa chỉ của chúng ta lên đó thì sẽ à, khi mà khách hàng đội như thế này thì khách hàng vô hình chung đã marketing cho chúng ta rồi tiếp theo đó là cái móc khóa in logo địa chỉ spa của chúng ta mỗi móc khóa này thì chỉ có giá dao động từ 3 đến 5 nghìn trên một móc đó thì tất bất kỳ ai đến spa chúng ta cho đều tặng họ một cái móc khóa này thậm chí là chúng ta tặng những người đi qua đường hay là chúng ta tặng những người ở những cái lời có khách hàng tiềm năng để họ nhận và sau đó là họ đọc những cái thông tin chúng ta ghi trên trên cái móc khóa này và họ biết đến chúng ta để họ đến sử dụng dịch vụ của chúng ta tại spa Tiếp theo một cái hoạt động marketing nữa đó chính là chúng ta sẽ phát bóng bay tại các trường mầm non hay là các trường uh, cấp 1 bởi vì là trường mầm non hay là trường cấp 1 thì cái, các bậc phụ huynh của hai cái đơn vị hai cái trường này hai cái cấp này sẽ thường xuyên đi đón con đấy cấp mầm non là chắc chắn phải đi đón rồi à cấp 1 thì cũng phải đi đón cho nên là lượng phụ huynh sẽ tập trung rất đông ở hai cổng trường này và chúng ta sẽ đến đó để chúng ta sẽ phát bóng bay bởi vì các bé thì rất là thích bóng bay cho nên là chúng ta đến chúng ta phát bóng bay tại đó sẽ rất là thu hút họ sẽ rất là thu các bé các bé nhận và sau đó là mẹ mẹ đọc các nội dung trên bóng bay và mẹ cũng biết được spa của chúng ta à, cung cấp các dịch vụ gì địa chỉ ở đâu số điện thoại là như nào đó và hoặc là chúng ta sẽ phát trước cửa spa của chúng ta những cái bóng bay này cho những người đi qua đường đó thì tỷ lệ nhận ở trước cửa spa của chúng ta sẽ sẽ thấp hơn là tỷ lệ nhận ở các cổng trường mầm non các cổng trường cấp 1 vì các cổng trường mầm non cấp 1 thì chủ yếu là các bé nên là các bé rất là thích nhận còn ở trước cửa spa của ta đó là những người đi qua đường những người lớn rồi những người là đàn ông hay là những người à, họ cao tuổi lên rồi nên là họ không thích bóng bay nữa đó các bạn yên tâm là mỗi quả bóng bay này cũng chỉ trị giá là 2.000 đến 3.000 đồng một quả cả chi phí in logo vào rồi thì thì cũng rất là rẻ để các bạn có thể tiếp cận được marketing được để thu hút khách hàng đến spa của chúng ta trong cái giai đoạn trong cái giai đoạn khai trương à, ok tiếp theo một cái hoạt động nữa đó chính là chúng ta sẽ thiết kế thiệp mời ngày khai trương đó thì các bạn có thể nhìn đây là một cái thiệp mời mà à, thiết kế cái ngày khai trương thiết kế để mời đến ngày khai trương và chúng ta sẽ à, thiết kế một cái avatar cho khách hàng à, cho các bạn sẽ liệt kê ra những cái người bạn bè những cái người khách hàng thân thiết của các bạn có sau đó các bạn sẽ thiết kế cho họ một cái thiệp mời và có hình của họ sau đó các bạn sẽ nhờ họ là đăng lên Facebook cá nhân của họ để để check in địa điểm của chúng ta để nói về một cái dịch vụ miễn phí của chúng ta để kéo người đến đó chi những người bạn bè thân thiết của các bạn họ cũng rất là ừ, thoải mái thôi họ yêu quý bạn họ cũng muốn marketing cho bạn ừ, chỉ cần là bạn đưa ra một cái lời yêu cầu lời đề nghị thôi thì họ cũng sẽ giúp đỡ bạn đó bạn cứ yên tâm là như vậy bạn cứ nghĩ là như vậy thì bạn sẽ trở thành như vậy thì đấy là những cái chiến lược mà tôi đã chia sẻ cho các bạn để các bạn có thể làm trong cái giai đoạn khai trương thì chúng ta cần phải làm những hoạt động marketing gì bởi vì là tôi biết rằng là các chủ spa ấy ừ, thấy cái ngành spa làm ngành làm đẹp là một ngành rất là tiềm năng các bạn đi học nghề spa đi học ừ, về các kỹ thuật về các chuyên môn làm về spa trị da mụn trị lám trị tàn nhang giảm béo các thứ các bạn rất là giỏi về kỹ năng chuyên môn đó nhưng các bạn lại bị yếu về phần marketing các bạn khai trương các bạn không biết phải làm gì đây không biết làm gì để đông khách đây thì uh, đơn vị Mapo Agency là một đơn vị chuyên tư vấn và triển khai các chiến lược marketing cho các chủ hệ thống mỹ phẩm các chủ spa chủ thẩm mỹ viện nên là chúng tôi có đủ kinh nghiệm để mà hỗ trợ bạn trong bất kỳ giai đoạn nào các bạn hoạt động từ giai đoạn khai trương đến các giai đoạn à, như là phát triển đó thì chúng nếu như bạn muốn à, được tìm hiểu các dịch vụ của chúng tôi thì hãy truy cập vào website maboyagency.com à, thì chúng tôi sẽ có rất nhiều bài viết chia sẻ về những cái cách marketing thu hút đến spa cách marketing ở trên Facebook marketing YouTube marketing TikTok đó Bên tôi thì cung cấp các dịch vụ như là chạy quảng cáo, thiết kế hình ảnh hay là những cái dịch vụ ờ, về viết bài fanpage đó à, tạo SEO Google địa điểm cho spa của bạn lên top đó thì nếu như bạn quan tâm thì có thể nhắn tin với tôi qua Facebook là Lê Thanh hạ. Xin chào và hẹn gặp lại bạn tại các video tiếp theo